alo đâu rồi Ôi, không, không, không. Đó. Không không? Sắp hướng theo hướng nào mỗi thằng một cái đi đi đi đi cái bè ra không à lấy, lấy cái tàu kia vậy tàu bè đó anh phải cái bên của anh ấy, không à? cái cano kia cano à? du thuyền nha lao động ấy tao ai <laughs> khắc cài vậy thì anh phải để anh phải chỉnh đầu chứ chứ đấy đấy nhịp nhàng đấy dạ cầm cầm tay phải của anh dạ mẹ ngửa mặt lên trời tiến lên trên <laughs> Phải đấy, phải đấy. À không, anh với anh quành đầu vào là được trèo lên bật động cơ luôn được không được đâu được nhá thế hai cây này để gì hai cây này để, để trồng để nó lăn là em em đây đây ừ, chắc thế đấy đấy đấy đấy đi anh chống quay thôi từ đấy cái kia đó Ui, như này chèn mẹ đường rồi ấy. Không, anh anh cầm đầu bên kia, anh anh anh cầm vào đầu bên kia. Em cầm đầu bên này xong rồi mình khều qua bên khều khều vào giữa. Ở kia đâu? Cầm cái đầu cây bên kia à? Để để kéo chèn kênh cái thuyền lên đã. Ui có thằng nào đấy nhìn giật mình thế. Đó. Được không? Được. Không? từ hình như em mới cầm một tay này cầm hai tay cho mạnh toàn cầm nó xuống đất này ôi cái gì á Ờ kéo được này, kéo được này, kéo được này. Túm túm bắt đầu này kéo được này. đây thì phải dùng dùng cây kìa ấy ấy ngập ngập ngập ngập chết ngát để chết ừ, người bây giờ con lợn này đây rồi nhảy nhảy nhảy lên từ từ nhớ thịt con mẹ mà con chó kìa, <laughs> em tú mua tay ạ à. cay vãi cả nồi <laughs> chưa ok à kéo địt mẹ thằng kia đéo biết kéo à địt mẹ mày bố mày xem bố kích con mẹ mày ra bây giờ mày chết à ờ chết ngạt rồi à. ok địt con mẹ kích ở đâu vậy đây là đây là phát vào từ phải lên bên này đây bỏ ra đi lên đây lên đây rồi em túm tay nó ấy đứng đứng, đứng <laughs> túm em đi thế mới nhảy lên à đấu đầu nó rồi ok của mẹ đầu nó đấy đấy, đấy. Đi, đi theo cái cái cọc tiêu á hay, hay ra, cảng ấy nhỉ bên trái có cảng này mẹ thằng dở hơi này bố mày quả dạ, nó mẹ này xuống biển này hai bên kia anh nghĩ phải quay lại đấy đi đi theo cái đường này này đâu đâu nó chỉ đây này ôi quá quá quá quá quá quá quá này đâu đây qua đây qua khỏi vùng cấm rồi anh đang tính vào trong khoe kìa ừ ra cái cảng kia thì không không không đi được qua cái chỗ cọc tiêu đây à nhấc thằng này xuống biển Đó xin Discord kìa Kéo cho Ok ok anh, anh, anh sắp rơi rồi cứ kéo anh kéo anh kìa nó đùn em xuống kìa Mày chó này Rồi rồi rồi rồi Đi đi Đi Ủa anh, anh, anh kéo nó vào được kìa Ấy tránh tránh tránh để em lùi để để quay ấy Hình như là qua cái thuyền này ra Đi lên cái thuyền đấy à? Ừ Sao thế? Ui quá quá quá quá đà quá đà quá đà Đấy, đang chỉnh vào đây Con của nó là Đánh mẹ mày lên, tao không lấy cái dép này đâu ở đâu anh quyết vậy à đây lên chưa tết gì sao anh nhớ lên được cano cũng được chả cần lên tàu này đâu tàu đấy gì lên hết rồi phải không ờ, chưa lên à chết mẹ ơi đéo dừng được rồi đây đây đây cân này đây thằng kia <laughs> đứng ở mỏm đá ấy Thế nhiều không lên tàu à Lại à, lên tàu đi kệ mẹ nó thấy <laughs> thấy kia kẹt mẹ kia hai người lái mới dễ room rồi chưa? Đâu room nào? Room mình ấy. Anh đi vay nó được không? Mà cho tạm đấy. À đây anh y vay được. Đây nó bật mic lên. Đây đây đây đây đây. Đang dùng mic điện thoại đây là nó hơi lệch lạc tí chơi bằng chơi bằng máy tính tất nhiên rồi này giá xăng tăng đấy giờ mà cái giá xăng bây giờ nó cao hơn cả nghìn mẹ Gặp cái nào để giơ hai tay lên xong nhảy lên bám vào ấy nhỉ Chỉ hai chuột Giơ hai tay lên trên thả ra để nó bám vào à giữ ờ, nó tự bám cứ cứ đó tự tính vào đâu nó tự bám sao nhảy linh tinh cho anh gái điều tàu vào cảng áo có nút nào để kéo tay thế nhở kéo tuột xuống à, à. đấy thả ra cần bên này nặng quá Cần động cơ bên này nặng quá Về kéo một cần ra đằng sau, cần bên trái đằng sau đây Không không nó đâm thẳng này Không cua này Không gầy được kìa tao không biết điều rồi như nó bay xuống dưới hết map đấy đúng không ừ. <laughs> bay xuống ừ. dưới là anh thấy bay hết map à anh trước anh chơi rồi cái này phải vào thẳng cho, cái bên kia cơ ừ. ờ cua ôi cái này còn nếu chưa được đi đấy đẩy hộ đấy nặng quá rồi ok đi thẳng à ừ kìa có nhưng dạ, có không, vâng, không vâng. anh anh đẩy thẳng lên đi tàu đi lui bây giờ ừ vâng. em nhả em hơi nhả này anh cứ đẩy thẳng lên đẩy đẩy thẳng lên đi tàu đi lui nữa đấy, anh đẩy thẳng để em nhả để nó cuông trái cầm hai tay lên đấy mục đích của anh chỉ là đi với không đi thôi à không cái đấy là động cơ bên trái của em à động cơ bên phải của em động cơ bên trái anh phải đẩy ừ. đẩy động cơ lên bám hai tay vào đó đẩy lên bên Còn bên này phải kéo, bên trái phải kéo lùi ra sau để... để, để nó... Đấy mẹ, tay rồi đẩy đẩy đẩy bên kia đi đẩy bên kia đi đẩy, bên kia lên đẩy bên phải lên đẩy bên phải lên ông ơi à, tàu đi lùi này bám hai tay vào bốn tay yếu lắm thôi thôi thôi thôi thôi không bèo phải đẩy đẩy cái bên trái này lên hai người lái được mà đấy đẩy đẩy cả hai cái lên cần bên phải nặng hơn đấy hai người bỏ ra đấy gì đấy lên đi ok vãi gì thổn vãi luôn nào bỏ ra đừng đừng kéo về này để em kéo bên trái về để chị tôi ui bên này nặng quá được chưa được chưa à, từ từ từ từ từ bên này nặng quá Ok dạ. đứng đi kéo xuống bên kia kéo xuống ấy Bên kia kéo xuống nó quanh đầu rồi đưa tàu vào cảng mà Ờ đưa đầu vào đâu Đi rồi đi một vòng ấy Đâm đầu vào cái ờ, hõm kia kìa vâng. Cảng ấy Đây phải làm gì? Đến nơi chưa? Chờ định vẹn mới xong đúng rồi ờ, con Camille nó bóng trước mà ta ta lao thì tuệ áo cổ tao quật chết được nó luôn Chí tinh nó bạn không có Camille thì mình thắng thôi Khi bạn đã đặt cái Camille rồi Đọc lòng Sao anh em mẹ để tôi một mình tôi lá con con thuyền to này đó ờ, cổ bắn mỗi một giây à, mấy mấy giây rất quay đít vào không được quay đít vào không được quay đít hay quay đầu nhỉ tiến lên quay đít vào quay đít vào quay rồi ra đảo rồi hả ra đảo rồi đảo rồi xuống biển ra đảo rồi review hồi đây lại với tôi đây giật giật giật giật từ phía này đấy về lên cano đây, đây đúng không đâu em lên đi đây mà em lên rồi đi đi đi, đi con kia luôn đây đây đây đây mày mày luôn kìa ôi đéo đến đéo đến đéo ừ. đến ở kìa ừ. rơi à giữ vào ôi bám vào xong giật giật nhảy nhảy thôi mẹ mày đéo đây đây đây đây đây cái đó này thứ biết mẹ suốt rồi em ơi thánh đâu bây ai ơi chuyện này khó đi quá tự lái đi tự lái đi đang ở ngoài đảo rồi không? cần lên đâu, phải đứng như này mới bơi được bè chứ bây giờ phải ôi, cano rồi, đúng không? Đúng không? Anh thích đi cano, đi em đi cái này được mà Có xe boy không? <laughs> Em tự đi cái này được mà Có xe boy cho mấy ông tôi nhảy xuống biển này chưa có đâu Đông đang ở đâu đấy? Đang đi khám phá Thì đang luôn, sắp hết cả hai thằng bên nó rồi Sắp thì hết hai thằng bên rồi Tôi bị say tàu rồi, đéo đi được nữa Biết là nó đá nhà, bây giờ làm gì? Thì các mẹ bố mẹ bị ở đây, có nó đi thì làm cái đồng buồn kia một phải rồi Tay tiền tôi bị say rồi ôi ôi tôi lên đây với tao mua đồ rồi này thì cơm mẹ mày mày mua đồ rồi này tôi tôi lên cái cano kia cho dễ đi đi chuyện này to quá tôi không đi được mày cố đấy tôi cũng đừng trả là được mày chỉ cần đừng chỉ tôi ba có đầy đủ các chi tiết công mẹ hai lần cam thủ với bạn rồi đây một mình cam nhân vật ba đéo hiểu công mẹ sợ mất rồi anh lại giảm nhân chứ Bên tay đây anh lại chui mẹ dưới Chuyện này nó bị dốc quá okay. okay. ra một bạn cái này phải đợi xếp đúng không cái này dốc quá ái ôi à! mua đi tiêu tôi bị rơi rồi ai em đây là cha Việt Nam Vinh kìa tự tử lên được trên cảng đấy đang đấy đang đảo lái cái tàu vào đây kia đéo biết lái cứ lái lái bây giờ phải lái cái tàu vào để mẹ cẩu mấy cái container xuống trước đi anh lập lại lấy cái container lên này Thủ lên nhé, à, thuyền đấy cầu lên thuyền làm gì, cầu đón người sang bên kia chứ Không đưa, đưa cái đưa cái con cầu về đây một cái câu container của cái thuyền đấy kìa em đưa lên cái nhà cái kìa Muốn thuyền làm gì đưa người sang cái nhà bên kia kìa Ôi. Ờ, làm sao đấy Ấn tiến mà nó cứ đi chéo thế đéo này Nghĩ chân à tay ông nội này đéo hiểu làm cái đéo gì luôn đúng rồi tự sát thôi rồi tiếp rồi đấy Bắn luôn Con nhân vật của em nó tự đi này Mãi cứ táp cửa sổ ra nó tự đi à Còn điều Lên lên lên lên lên lên lên lên Bây giờ nhá Em Em có cách nào em uh, được cái lên cái, cái câu màu xanh không? Không anh phải lấy cái kia về đón chứ Lấy cái cầu kia kìa Em nhảy vào cái móc kia Không nhảy vào cái móc đâu Đây ra kéo về để cưới ra Cưới chưa Anh hạ xuống này Ừ để để để để để cái này nó chuẩn đường ra đấy để chuẩn đường ra đấy chuẩn trước mặt em ấy em đứng bên trên rồi anh hạ xuống nữa để mày đứng mẹ lên trên kia đi nhở em hạ được không nữa đi thế cưới rồi Yeah. Yeah, anh anh cho lên một tí xong rồi quay á. Ok. Được chưa? tao này được chưa rồi rồi rồi qua nhá kia trèo tường hay đéo rồi Ờ kìa, sợ bị rơi Kiểu nó là thế mà Anh nhớ mà Đang giữ Bắt chặt mà đó ngủ đây để cái cái cái kéo xuống mẹ đứng đây nó đi bám dây đâu đấy hết cỡ à được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi được rồi hết cỡ chưa rồi lên đây lên đây bám chặt lắm rồi này ok đấy cho sang trái đi à, lên lên tí nữa lên tí nữa để nó lên khỏi sang phát sang ừ biết rồi thôi ok trái à sang trái sang trái chỉnh cái xe cũng được à, cái đấy là dí em lên đằng trước rồi cần bên này đấy nha Tôm sống á ja. rồi tự tử xem qua bên này được chưa từ từ á nãy mày thấy anh vừa đi lấy đồ mày thấy có cái uh, xếp xếp game không mày có nó xoay xoáy không xếp hộp thôi Xếp hộp để treo lên trên thôi rồi? Đấy, đâu đây đấy Đâu rồi? Đúng rồi Hộp không? Đấy, con của em này Ờ, cái này trôi rồi <laughs> em cho cái cái cái thùng gỗ này trôi trước rồi bây giờ nó không quay lại được ấy anh qua được đấy ôi ôi ôi <laughs> kỳ hoa đỉnh đấy ơ có đốc ra ngoài đi nói rồi mẹ nhắc nhác quen đi cút cái gì con mẹ mày không biết ngu chó gì mẹ mà cầm dao dựa đẩy nó sát tường đi anh để lên cái tường trên đây ấy nữa đâu một cái à, nhảy lên kia là bám được tường rồi yeah. Dạ. ôi ơ à. bám được cái cứt nhảy lên đây này bám rồi làm gì đó? à, treo lên trên thôi đây đây đây này. nhảy trước đi lắm đến đây cái gì quên mẹ rồi lâu nữa lâu lắm rồi ô, ô, ô. làm gì không? à à em nhảy xuống kia tháo thuyền rút cái di tích của cái chuyện này ra sao ấy à thì thế anh qua bên kia trước nếu còn đây xích cái điểm gì à đây anh còn có một cái thuyền này nữa à cái này chỉ là hai đường khác nhau thôi đều liên quan đâu em em em thả xích ra à đi đi lấy gỗ à ok đi lấy gỗ để cho nút đi lấy thùng gỗ để cho nút nhỉ? còn mẹ ôi rơi cái này luôn Đây ai phải đón cái này anh ơi Anh bị tôi Em hiểu không Tôi giật lên rồi mà Đây một, một người phải đón ở đây Người phải lên lên lên kia trôi rồi này ôi sỏi rồi H1 Ok ha đi này Ông, đôi Ông để tôi Đấy Đấy Từ từ mẹ mày gục lâu đấy à. Anh <laughs> mỏi chân quá bám vào giữa này cho chắc này ừ, để anh Giật. lấy cái thuyền này ui kìa đấy anh quan lấy cái thuyền này rồi anh hộ be vào nữa em hiểu không đi kiểu gì à thuyền này à bám vào xong rồi cứ giật canh thôi rồi em muốn nhét mẹ ờ, vào trong này này đây ai ai ai chặn để mày đỡ bị rơi đấy nhá xây rượu à hứng em luôn đấy nhớ đi thì mẹ mày đấy nếu làm chủ được con thuyền thế này kìa <laughs> à? thôi thế thế em lấy về thuyền em vậy anh anh anh lên tìm cách lên cái cái chỗ nút kia trước đi nút á ừ nút thì lên thì dễ thôi lên chỗ nút để tí nhảy nhảy nhảy sang chỗ thuyền em để lấy cái cục gỗ lên này đấy anh đang ở nút đây đây để để em điều thuyền qua Ê, báo thuyền đấy wow, thằng ngu này mày ấy đi để anh anh lấy cái này đấy, anh chặt ở dưới này đây anh chặt ở dưới này này không anh phải lên lấy lên chỗ nút này để để lấy cái thùng này ấy qua chứ để cái thùng này để đè lên nút chứ không qua cửa bên kia chứ đó không rồi nhảy lên thuyền đi ừ, ừ, ừ. ok mời mời đó rồi đi bơi thuyền nhỏ tiếp à kéo con bơi vào bắt cua đi lên được bơi đấy hả thiên thuyền đi thuyền cũng được không đi park cua chỗ em mà ừ, hộ công với đảo phai lên nữa em đi rồi em có phải đăng kia đâu thằng đầu bùi này bạn nó còn treo con cặc mẹ bạn không cầm luôn đừng lấy cái lồn vô anh ơi vô anh hải ơi Đấy, à! rồi đi đường này dễ vãi nồi anh ạ ôn vãi thằng cái gì đấy? Phôn phết đấy. Phôn Phô flat. Còn mẹ. Hả? Chết tôi. Nhảy xì tôi. Ơ ờ, đéo chết. Hay. Đéo chết, đéo chết, đéo chết, đéo chết. Được, đi được, đi dưới nước luôn. Hay. Slot không? còn, còn, còn con, con. con. thôi Phụ thế Phải mua thêm một máy nữa, hai vợ chồng chơi Hợp lý không? Đỡ phải tranh nhau Rồi mua một máy cho con nữa dạ. Ui, đéo tới nhở Nhảy sai chỗ rồi Nhảy của cánh tay Ai đủ long một đối trên A rồi Được rồi 570 là ok chứ Đấy 570 570 là cái cái cạc gì? Đấy AMD À 570 hay 580 đi mà Dành mùi rồi 80 á, 580 chắc được 580 ngon quá Bằng một con ờ, 060 mà Nó bằng 160 lấy thuyền thôi anh ạ đi đường trên để khó đi, đi, đi đường gì đây mẹ mẹ mẹ đằng trên thì phải đi trong bên này Béo đâu Đang ở đoạn cái thuyền biển nào Mày ở cái chỗ support mới ra đi Mày đừng đi ngược cái trên Trên à Đứng lắm luôn Đâu, support mới ra đấy Có một thằng ở đây đang ở đây đấy ai nào nào Đâu muốn có thằng đẹp trai đẹp trai hết đúng không đây hả bộ đen là anh hiểu đó màu đen đẹp trai đúng không không màu đen đâu không phải đẹp trai đâu cái này đã anh đi đây đường đây đường này địt mẹ anh tự nhiên khắc đi cái đường lồn cái điệp mẹ mày để cái thằng đầu bùi nó đẩy mẹ thuyền đi bây giờ đéo có mẹ cái thuyền nào đi thì anh đi Đâu, theo đường anh, em đấy cái con nó nói chuyện thuyền mà anh đi theo đường em ấy. đéo để lấy được rồi cái gì nó đéo spawn lại anh đi theo đường em này ui kéo anh lên béo kéo kéo ui ui, ui vào đầu ấy rượu say rượu say rượu tú bê tú tay cũng được ui trời ơi tú không đến đấy đấy thả ra mẹ mày thả hai chuột ra không hai chuột lúc để mà đó đấy rồi clear ra Ơi. sao mày kêu clear ok ok có rồi rồi đi đi đi trước thôi nào phải đi vòng à ôi hình như chết phát spawn spawn điểm dạ. mới rồi đúng không Ừ chơi đi Không Tao phải tự mình vượt qua tất cả ừ. Nào đấy Em Đi ra mình mặt Đấy thằng Anh không phải anh màu xanh à Thằng siêu nhân nó không phải em đâu nhé Đây Lên về làm mặt anh đâu ấy Ơ kìa Ai anh tới đây Bây giờ kéo kêu về Không, gác, gác, gác cái này lên gác thang này lên kia ừ đã cái gì kéo về một người thôi một người nhấc thôi để để để nó chim thuốc để cái kia nó chìm xuống <laughs> cái tà mẹ vô dụng vô dụng để đẹp kìa sợ một tay hai tay lên mẹ mày kéo tao đâu chim được rồi Một thằng lên thôi, hai thằng lên là chìm ấy. Thì mẹ bảo hai thằng lên chìm đấy rồi. Đấy, vẫn, vẫn được, vẫn được, Ok hả? Đấy, tao trở xuống cho mày lên đấy. Dạ bị mày túm đầu mình làm đéo thế nhỉ? Chó này. Mày nhảy lên. Túm đầu đéo. <laughs> nó kéo em xuống dưới <laughs> kéo em lên <laughs> kéo em lên nào à, con chó này. có đá vào kia để nó chìm xuống cho đá vào trong kia để nó chìm xuống kích còn mẹ thằng kia ra đi cày vãi nổi được em nó kéo đâu em xuống nhỉ à? cày vãi cầm biểu qua này đi ừ thả đấy tí thế đó chìm rồi đi qua bên kia là mày nhảy xuống đi cùng nó đấy đấy nó, chuẩn bị được rồi đấy một viên nữa đủ đấy viên nữa viên nữa viên nữa đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi đi rồi sao viên nữa đi viên nữa đi đứng gì rồi khêu, không kêu được cái hòn đá này xuống à có cái khác quá ờ. Dạ đi chưa? Đi đi Ủa, cũng như vậy sao cầm cầm yếu đấy kìa. Cầm hai hai hai tay mới nhấc lên được. Hai tay đi. Ấy, ngửa mắt lên. Đó. Ờ. Oh. coi này cái cái bên kia bắc có tới bên kia không đấy nó có đi nữa đâu bây giờ còn đi đi trên nữa đi được đâu anh nhá à để để để bắc lên bên trên đỉnh nhá được em hiểu hiểu hiểu hiểu dạ. để để em nhảy qua trước để em nhảy qua trước để em nhảy qua bên kia trước được, vừa nãy nhảy qua Đi, béo vào đi Nó làm gì đấy? Dạ Ủa, mày chỉnh cho nó đi đi Nó không đi đâu, đương nhiên rồi Điên à Vứt đá ra xem nào Đá, con thì nó bị mắc cạnh rồi, chỗ này là nông mà Nông thì đó, vứt đá ra thì nó mới đéo chìm thì nó mới lên phải vứt đá ra đi nó nói rồi nhảy được qua để tao nhảy cho nhảy được mà lấy em nhảy từ bên kia qua <laughs> rồi Ok Được. rồi Ở đâu rồi À bây giờ nhảy lên trên này à Nhảy, nhảy được ở đâu thì nhảy đi Nhảy được đâu thì nhảy đi chưa? Đến đâu, đến chưa tay? Ok, ok. Ê, chưa, chưa, chưa, lệch, lệch, lệch, lệch, lệch qua bên trái tí. Lệch phải tí. anh ra chỗ gần này sẽ đặt này. Có bị chết đuối đâu, tại sao anh không đuổi nước sang bên này luôn? Không, có chỗ sâu bị chết đuối anh. Rồi, rồi, rồi, ok rồi. Bây giờ sang đây rồi làm gì? Anh em... Đấy. Bỏ cây rồi kéo anh lên! tôi bỏ cây xuống ra, kéo anh lên! nhảy qua đâu mà anh nhảy qua cứt mẹ bỏ cây xuống đi rồi kéo anh lên <laughs> kéo vào đầu ấy anh tay vào đầu từ từ từ từ dạ toàn cạp vào đất này. rồi thả tay đấy thả tay đấy thả tay đấy thả tay đấy ờ ok đấy phải Đéo phải ý đâu rồi phải, phải mang cái cây này lên trên này đúng không các cái này làm gì nhỉ? Ôi, ôi, ôi Rơi gì đó Anh, anh, anh nâng, nâng, nâng, nâng lên đây cho em chưa? Ôi. Rồi, rồi, rồi, rồi. thả nhá. Ờ ok ok ok. cái là cần nhá. Cần lột gì rồi thì tệ mấy bọn tao còn đang đéo biết ở đâu đây này. Này này, ta thử nhá. Ừ gạt đi gạt được, có cần là gạt quá, về giờ mình lấy cái kia sang đón. À đi lên trên đỉnh này Bill. Nó nó mở à đúng rồi, lấy cái qua đó rồi anh đi. Ủa? Gác cây qua anh. Gác cây qua bên kia Mình đi qua cây Vậy đâu à Gác cây qua tới không nhỉ Thì cái đường này là đường xuống bên này mà anh Thì con xuống được và lên được chứ Thở tí ra Đấy Em gác được rồi này Xôi ôi Đính Dạ Ô, Béo Đi anh kia đâu <laughs> Sao Béo Anh đang ở dưới nè à, Béo đi, đi lên núi rồi Kìa Mày đi qua khó quá Cái cây này bé ok kìa Sắp đến rồi À có một cái anh chỉ đéo... à, đây, đây, đây. à cái kia lên núi à bây giờ anh đang ở đoạn nào gần đấy bọn anh đang ở dưới dưới dưới dưới cái cật cầu của mày cái cái cái cái cái, cái kia đó nhưng mà cái kia không không không hạ xuống được đâu bây mình phải qua được mày lấy cái kia mà móc vào rồi để nó lôi một thế đi đến không bây giờ đến chỗ nào gần nhất nào để chỉ chỉ chỉ, để em nhìn em mà chỗ đấy rồi lấy được rồi à đá à, đây à tánh à, à, nhớ được cục đá đây mà không anh anh anh anh hiệp qua có có nhấc được người lên không nhỉ cả người có nhấc được lên không nhỉ không thì một một thằng tú một đầu xong một thằng nhấc cả người cả gậy đưa thằng kia lên không không không các quy đéo đâu <laughs> không thì làm cách nào mẹ thằng béo chết đi mẹ phải để spawn lại nào không em mày. qua lấy lại lấy cái thuyền ạ. Thế bây giờ mày qua đấy mày phải có tác dụng gì nữa chứ. Cũng thì phải để anh. Các bạn đặt cái kia đó nên bảo tìm cách nào mà cho anh kia thôi anh kéo về đây thôi chứ. À em còn đi đây biết lên cái đấy kiểu lộn đi. Đi đây em em kéo xuống nhá, kéo xuống là gần nhất đang bảo thế rồi. Cứ kéo theo mày cứ kéo một tí rồi nữa để để bọn nó để ý xem đó là. anh không mặc mày mày mang cái que đi ngủ quẹt quên treo cái luôn kéo nước đi mày đi chỗ khác đi béo béo còn càn khủng gì đâu à mày đi được mày đi đi mày đi qua đâu để spawn có khi bọn tao được spawn theo ấy ừ, hiểu không đúng rồi cứ đi đi có tác dụng đón Điều. người đón người lên trên đỉnh này nhưng mà ai, tất cả mọi người phải sang được bên kia cơ thì mới lên được cái này chứ, đúng không? Lên lắm, không nhảy được rồi. À, còn mẹ bố mày qua được rồi. Ok ạ. <laughs> ủa kìa Đấy rồi anh ráo đi không Đéo rồi kịch mẹ Ừ, không anh à, anh hiệp cứ đi chơi đi cho anh hiệp đi chơi đi tí đến điểm checkpoint là hồi sinh ở đấy được mà checkpoint này phải đưa đưa anh hiệp lên lên cái cái cái cái, cái um, à, cáp treo kia kìa mày cứ xong cáp treo xuống đi mày đeo cáp treo xuống đi xuống dưới đi mày cứ cho xuống đi rồi anh khắc tính đường đoạn nào anh đừng trên cao anh nhảy nó còn được không nhảy đâu nó phải xuống hẳn đấy mày cứ cho nó xuống đi đã treo cái gì đỉnh vậy được qua đây này qua đây anh tí này anh đi từ bên này qua luôn là đẹp hiểu không đây qua đây tí ơi cái gì đâu ôi mày để tao nhảy qua luôn Ui. Ui. Kéo kéo bé. Béo béo quá kéo. Anh sắp rơi rồi. Kéo anh. Được chưa? Được chưa? Tính chưa? Được Ờ. Ờ. Kéo xuống theo loại thả tay xuống đi. Ok, thả tay. rồi thế để anh mà lên trên kia anh có biết đừng lên trên kia đâu đâu không để thì mày đẩy qua một tí nữa đi anh gặp mày gạt cái cần qua một tí đi nó tao đi bộ qua được để ông mẹ thế thôi thôi thôi thôi thôi kìa vẫn chưa lên được à À, <laughs> sao anh Hiệp lại ở bên kia? Tưởng lên cùng bên với nhau nhé. Mẹ nhìn mẹ... Ôi, ôi! Tôi... Đấy mày thích đi đi, tao cả đó. Mẹ, à, mày thôi, mày gàn quen rồi, để tao đi đi. Từ dạ. anh, anh thứ chắc đã, được rồi đi đi em. Anh thứ rồi. mà lên trên đây có cái tác dụng giáo ấy lên kia là cái đường lên mà đường đi tiếp ấy ở trên đấy hết kìa có con chó nào spawn <laughs> ở, ở, ở chỗ vừa đấy này nhân vật chó luôn ờ, ở trên này có một cái cần gạt nữa Anh vẫn là vượt ở đấy Ôi, trên này có suối nước nóng Béo ạ, lên đây anh em mình tắm À, leo, leo, leo, leo núi được đặt một tay vào hay quá em đang leo núi nó, đinh ngồi đinh ngồi sao nhỉ anh béo xuống rồi anh leo. cho xuống nhá khi nào mày lên anh gạt lên béo nghe không khi nào lên ok thì bảo anh để anh gạt lên nhá đang leo núi này ở kìa mẹ vướng ấy Biết thấy đéo mắc con con con đầu con con ngựa này Khó leo cái rồi Đấy lên béo Anh em mình lên cái mẹ bên kia Ăn đúng sao Được chưa? Ừ, em nhảy lại Ok chưa? Ấn lên chưa? Ấn lên. Ừ. Siêu một ảo hết. Ôi mẹ, em thấy em nghị lực quá nổi ạ. nghị lực quá nổi đang leo núi này. anh anh hải anh hải nhìn xuống dưới em đang leo núi này nghị lực của anh đấy mẹ ra đổi quần khác thôi cái quần con ngựa này vướng quá đéo leo được thề ngu người mấy đâu thế này anh thả dây sức đi ra phát là bọn nó chết hết này chạm rồi ok nhấc lên nhấc lên mẹ mày tay kia mày bấm đất thì nhấc cái gì khúc này nhảy lên hẳn cái khúc kia để kéo lên mới được hay sao đấy không hay thằng là được đấy đã rồi đấy như nào đấy làm gì đấy đấy thả thôi bây giờ đấy, cho cái này sập về à cho cho để cho nước nó tràn hết vào xuống dưới này ờ ờ Ủa, cái gì vậy? À còn cái thanh gỗ ở dưới à? Ủa, tao đừng sắp kéo được không? Nó là có cái cách gì chứ? Ủa, thằng chó đi gần đây rồi này, thằng tanh đâu? Thì mới Đấy. spawn là lên trên này mà. Em đang leo núi đây. Ao. À, anh hiểu đấy. Ôi. Hình như là cả nước xuống, chưa xuống. Đây, có cái tao. Hay chưa? Cao đấy. Ôi rồi ôi mẹ đỉnh cao vãi cả cứt xong rồi nó có, có cái guồng ở đây này có phải xoay cái guồng này hello hello anh trai là cái guồng này <laughs> ok á. em tính cái kia đi cái này là quay về chỗ spawn ấy của chỗ đầu tiên ấy Tôi phải làm gì với cái cuồng này đi ở bên trên cái kia kìa trên đỉnh ấy là phải mới chảy nước kìa mới lên cái đỉnh đi xem lại ở cái chỗ này chúng bắt đầu luôn này mình đi một vòng rồi đấy thế bây anh xuống anh đéo lên được à anh phải từ từ đấy lên được không không không có đường ở dưới lên anh ờ, thời gian đường bò dưới lên rồi đấy em đấy okay. không mở được à bốn nóc bốn Chắc cho anh mở không Đéo biết mở, biết cay Cái thể xích này nó phải làm như nào nữa cơ em ạ À Em bám ở quần rồi đấy Béo ơi Hình như lấy cái thứ hai sợi xích buộc với nhau nhở Đây rồi, đây, đúng rồi, đúng rồi Địt mẹ em ơi Đây Ờ, à, đúng rồi, xem mình có mình kéo xuống đúng Anh gạt được xuống luôn đi kìa Thứ, rồi, rồi Rồi, rồi, gạt, gạt xuống anh đi để anh đu em em em bay đu xuống ok đấy mẹ nó nó bung xuống rồi đâu anh đi với anh đi với <laughs> ôi bỏ bỏ chắc vào cúi xuống cúi xuống Uầy, <laughs> chất chưa ui ui cái gì đây cái gì đây ôi trời ơi chạy đi chạy đi đấy chạy chạy lật ngược lại lật lật ngược lại đây rồi ôi sắp được rồi rồi thằng kia nó lấy đệ mà đâu ra kìa áo hai tao thật à anh hải à đâu rồi em lấy phao đi đâu <laughs> em đang ở cái guồng này đấy, lấy cái cuồng ở bên trên có một cái nút ấy lấy cái cuồng đi đấy ở bên trên đỉnh cái cuồng có một cái nút chạy qua bên kia à mình nhảy khó vãi cả đáy anh có làm được thì để anh anh vừa IQ vô cực để mẹ mày làm cái cuồng khởi động ấy mày không biết vất vả nào đâu ơ à, cuồng chạy ngược rồi ok ha. rồi ôi em rơi rồi ờ, Ui, anh Hải bám à? Em em em sắp sắp tới chỗ nhảy đấy. Đúng là Hải, đúng béo quá đấy. leo lên nó mới thế. Rồi rồi rồi, em leo em leo em leo rồi. Thì anh leo cùng đề phòng một thằng trượt. Không không không không không không quay nữa rồi. Nó không quay, ta đang thấy nó lên đây vậy Nó vừa mới không quay ấy. Mày điên đấy. Thôi lên có mùi anh em vậy. Thôi đừng lên nữa. <laughs> rồi xong đăng ok mờ mờ ấy mờ mờ lỗ rồi ấy lỗ ở đâu lỗ ở đâu lỗ ở cạnh cái cano ấy đi lên bên trên đi à cái này phải nhảy vào thế mọi mọi người lên lên cái đấy lên cái cuồng đi nhảy nhảy qua chỗ này thôi chỗ này có cái bập bênh này nhảy cầu nghệ thuật này lên cái cuồng mới nhảy được à ừ ra cái cano từ đầu em ạ Đấy. Hoa ờ. mẹ